Hello xin chào các bạn Chào mừng các bạn trở lại với kênh H5 TV2 Và cũng là kênh Phạm Hưởng Vlog của mình nhé ừ. Thì cuộc đời của mình nói chung là năm nay cũng gần 40 nồi bánh trưng rồi các bạn ơi Đấy thì các bạn thấy mình còn ngầu không? Nếu các bạn thấy ngầu thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ clip giúp mình nhé Thì đây là kênh về chuyên về phong thủy tử vi trọn đời đây là tất cả những vật phẩm phong thủy mình chia sẻ cho các bạn trong các clip nhé thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về vấn đề cái tuổi là tuổi 1961 nữ mạng là tân sửu về hướng nhà xây và những vật phẩm phong thủy vật phẩm bản mệnh rồi vật phẩm phong thủy chấn chặt ngôi nhà nhá rồi vật phẩm à, vòng phong thủy màu sắc phong thủy nhé thì quay về vấn đề thì tỷ tân sửu nữ mà 1961 thuộc cung chấn mộc cái cung chấn mộc này là cung chấn thì chúng ta sẽ biết đó là hướng xây nhà đó là hướng đông thì mình sẽ cho các bạn xem ở đây nó là hướng chấn cung chấn đông đây các bạn thấy chưa nó là cung chấn nhá. cung chấn thì dĩ nhiên là nhà là phải hưng đông là đẹp nhất đó thì nhà là hưng đông nhá. thì mình chia sẻ các bạn là bốn hướng tốt và bốn hướng xấu nhá bốn hướng tốt để xây nhà này nhá hướng thứ nhất là hướng chánh đông nhá là phục vị rất là tốt nhá rồi hướng thứ hai là hướng chánh bắc là thiên y cũng rất là tốt rồi hướng thứ ba đó là đông nam là diên liên cũng rất là tốt và hướng cuối cùng là hướng thứ tư đó là hướng chánh nam là sinh khí cũng rất là tốt <coughs> đây là bốn hướng tốt để chúng ta chọn chọn để xây nhà nhé nhưng tại vì cung khỏe mệnh của bạn là khỏe chánh mộc thì các bạn lên tốt nếu xây được xây được về hướng chánh đông thì rất là tốt tại vì là sao tại vì cái khỏe của mình là khỏe chánh mộc thì tại vì là mạng cái mệnh của mình mà xây đúng theo cái hướng ờ, chánh đông này thì nó rất là đẹp các bạn nhé nó là hướng đẹp nhất nó là hướng chánh đông nhé thì đó không thì các bạn xây theo ba hướng kia kia cũng được nhé rồi tiếp theo mình chia sẻ là bốn hướng xấu mà không lên xây nhà này các bạn nhé hướng xấu thứ nhất là tây bắc tây bắc là ngũ quỷ không tốt đông bắc là lục sát không tốt tây nam là hỏa hại và chắn tay là tuyệt mận bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé rồi thì <clears throat> chúng ta đã biết bốn hướng tốt xây nhà và bốn hướng xấu không nên xây nhà nhé thì mình chia sẻ tiếp theo hiện tại bạn đã, đã biết mình có bốn hướng tốt rồi thì bạn sẽ kết hợp với người vợ kết hợp với bốn hướng tốt của người vợ và so sánh với bốn hướng tốt của người chồng so sánh nhé thì bạn là nữ là nữ mạng đấy cái này nữ mạng nhé thì bạn bạn xem bốn hướng tốt của người chồng của bạn đấy và bốn hướng tốt của vợ của vợ của bạn so sánh với nhau chọn ra một hướng để xây nhà nên chọn chung được một hướng xây nhà thì rất là tốt thì ngôi nhà nó sẽ rất là đẹp cho cả hai rồi ngôi nhà rất là êm ấm để gắn kết gia đình rất là tốt vừa nó sẽ tạo công nhân tài lộc cho gia chủ đấy là hướng xây nhà của người vợ và người chồng chung hướng nhé. nên đó là tốt nhất rồi thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho bạn luôn thì uh, nhiều người uh, hồi xưa đã xây nhà đâu có quan điểm về phong thủy đúng không nhưng hiện nay thì phong thủy rất là đa dạng rồi nên là người ta chú ý đến về phong thủy nhưng chẳng may chẳng may có một số người xây nhà sai hướng giờ làm sao không thể phá nhà ra xây lại được nhá một là do tài chính kinh tế hai là do miếng đất của mình nó không nó không quay hướng đẹp <coughs> đấy cái vấn đề này rất là gian nải gian nải thì mình sẽ chia sẻ các bạn về vấn đề là chấn chặt ngôi nhà ví dụ xây nhà sai hướng thì chia sẻ bạn cách chấn chặt ngôi nhà nhá để thu hút công nhân tận lọc về cho chúng ta gia chủ nhá thì bây giờ mình chia sẻ cho bạn có 3 phương pháp có 3 phương pháp để chân chặt ngôi nhà dành cho từng từng điều kiện từng hoàn cảnh để chúng ta sử dụng chọn lựa chọn cho thích hợp nhé cái hướng thứ nhất mình sẽ chia sẻ các bạn về vấn đề đó là mở thêm một cửa tiếp theo mở thêm một cửa nhé mở thêm cửa thì ví dụ như bạn là tân ờ, xỉu này mà 961 nữ mạng này ví dụ bạn ghé ra là bạn hướng chấn đông là tốt nhưng mà chẳng may bạn xây vào hướng chấn tây rồi đúng không thì bạn có thể mở thêm cái cửa sau về hướng chấn đông nhá xây xéo xéo nhá đừng có xây song song xéo xéo thì nó sẽ tốt hơn nhá xây xéo <coughs> rồi xây xéo ra để làm gì nó xây thêm cửa nữa mở cửa nữa để nó, nó, nó cân bằng phương pháp này để cân bằng ngôi nhà chân chặt cân bằng nhá thì nếu mà mở thêm cửa nữa thì thì thì theo kiểu này thì nó là cái ngôi nhà không tốt mà ngôi nhà cũng không xấu nhá đó, cân bằng đó <coughs> phương án thứ hai mình chia sẻ cho các bạn về vấn đề đó là dành cho những người nhà phố dành cho những người nhà phố không thể mở cửa thêm không thể mở hai cửa thì mình sẽ chia sẻ luôn thì ví dụ như là các bạn xây sai hướng thì bạn có thể uh, ra cái cửa hàng cửa hàng về về về về về, về trang trí nhà đó thì bạn mua cái thảm chạy nhà mua một miếng thảm chạy nhà thì dân miền Bắc á, thường thường dân miền Bắc thì hay cái sử dụng cái miếng thảm đó về cái mùa đông để trải nhà trải nót trên nền nhà để đi cho đỡ ấm chân cho êm chân đỡ nặng đấy dân miền Nam thì dùng cái đó thì để trang trí nhà <coughs> để nót nền nhà đó nó là miếng thảm đó các bạn nhé đây giờ mình chia sẻ luôn thì chúng ta mua một miếng thảm chúng ta trải từ cửa trước ra tận đằng sau trải hết ngôi nhà luôn nhá mà quan trọng điều quan trọng nhất là như thế này nè các bạn chúng ta mua miếng thảm phải theo màu phong thủy theo màu phong thủy bản mệnh của mình thì ở đây á, bạn là là ngũ hành là bất thượng thổ là đất tò vò có nghĩa là bạn mạng thổ bạn mạng thổ thì mình chia sẻ luôn cái màu màu sắc cái màu tương sinh tương hợp của bạn đó là màu đỏ hồng ừ. tím vàng và màu nâu đất <coughs> đỏ hồng tím vàng và màu nâu đất nhé năm màu năm màu để để các bạn mua cái màu sắc tùy thích các bạn trải từ thấy cái miếng thảm nhà trải nhà đó trải từ cửa trước nót hết từ đằng trước đằng sau theo màu sắc phong thủy nhé các bạn nhớ nhé tân sửu nữ mạng nhé thổ nhé mạng thổ nhé đỏ hồng tím vàng nâu đất nhé năm màu nhé tùy bạn thích màu nào bạn chọn bạn mua màu đó về trái nhà đó là phương pháp thứ hai phương pháp thứ hai này cũng chỉ để là cân bằng ngôi nhà xua đuổi từ trường xấu nó không để cho cái những âm binh âm khí ở ngoài cái cửa xấu cái cửa hướng nhà xấu nó nó, nó vào trong nhà nó phá gia chủ nhá gọi là chấn chặt ngăn cách không cho nó vào cái đó là hai đó là hai cái cái cái, cái phương pháp để chúng ta chấn chặt đó là chỉ để cân bằng tại vì là hai phương pháp là chỉ để cân bằng để để làm cho ngôi nhà nó không bị xấu đi mà cũng không tốt được tại vì là nó không có cái gì để thu hút công nhân tại đâu các bạn nhé nó chỉ chấn chặt ngôi nhà để cân bằng thôi nhé đó qua cái phương án thứ ba là rất đặc biệt mình chia sẻ các bạn nhưng hơi tốn kém một chút xíu nhưng cũng không đáng bao nhiêu nhé yeah đó chúng ta nên sử dụng vật phẩm phong thủy đây đây là hang động thật ăn tím và đây là quả cầu phong thủy đây là những loại đá quý đá thật ăn đá quý nhá đó thì nó có từ trường dương rất cực kỳ là tốt để thu hút công nhân tài lộc rồi là nó xua đuổi tà ma âm khiên xua đuổi tà ma chia sẻ các bạn luôn thì thời xa xưa từ thời đời vua chúa vừa về về trước ấy, thì người ta thường thường là người ta sử dụng à, cái loại đá này để làm cái ngọc ấn ngọc ấn của hoàng thượng ngọc ấn ngọc tỷ hoàng thượng đó, là nó đó rồi là những cái con à, rồng con phượng cũng đều là bằng đá nó màu trắng hoặc là màu xanh các bạn màu xanh nước biển đó hay xanh lá gì đó cũng là nó đó các bạn đấy rồi là những vật phẩm trang sức của hoàng hậu công chúa hoàng tử để đeo tay đeo cổ cũng nào đó nha. rồi tiếp theo là các hoàng tử hay các thái, thái tử cũng sử dụng những miếng ngọc bội này để rất là nâng quần hầu như là thái tử nào cũng có miếng ngọc bội ở đó thì cũng là nó đó nó thì nó có một tác dụng gì đó rất là đặc biệt giúp cho người ta có về tốt về vấn đề gì đó thì dĩ nhiên là vua chúa thời hồi xưa người ta mới sử dụng cái đó các bạn đúng không các bạn cứ nghĩ đi đó thì tại sao từ hồi xa xưa để vua chúa ta đã biết sử dụng nó to rồi thì hiện nay ở Việt Nam mình về phong thủy thì nhà nhà phong thủy người người phong thủy rồi thì cái loại này không có xa lạ gì với tất cả chúng ta nhá đó thì mình chia sẻ các bạn luôn thì chúng ta nên mua hai quả cầu này cho mình các bạn nhé nhá ai mà tuổi uh, tân sửu này uh, nữ mạng này 1961 này uh, ờ, mạng thỏ nhá ai mạng thỏ nhé thì đó thì nên nên mua đấy mua cho mình một quả này nhá thì bạn xây nhà ví dụ sai hướng hoặc đúng hướng các bạn cũng nên mua để chắn chặt ngôi nhà đi mua hai quả cầu này mà kích cỡ của nó là tương đương trên dưới 3 kg thì giá tiền của nó cũng trên dưới 3 triệu đồng một quả chúng ta mua hai quả và một cái hang động thật ăn tím này cũng tầm giá như vậy thôi thì mua ba mua ba vật phẩm này nó chưa tới 10 triệu đồng đó nhé rồi mới chia sẻ các bạn đặt ở đâu đặt ở đâu nó mới là quan trọng đặt ở đâu thì hai vật phẩm này chúng ta chỉ có hai chỗ để đặt đặt đó là bàn làm việc của chúng ta bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách của gia chủ hai nội hai chỗ này thôi nhé không được để ở góc bếp không được để ở góc nhà nó sẽ phá gia chủ hại gia chủ nhé không đặt góc bếp không gật ờ, góc nhà chỉ đặt trên bàn làm việc hoặc là bàn tiếp khách ok nhớ kỹ cho mình vẫn điều này thì chúng ta mua hai quả này đặt ở trên bàn làm việc trên trên bàn tiếp khách đi ờ, ở hai hai hai góc bàn ở cuối hai góc bàn các bạn nhé hai quả cầu để ở hai hai cạnh bàn hai góc bàn cuối bàn nhé rồi tiếp theo chúng ta thêm cái thằng này chúng ta đặt ở giữa hai quả cầu giữa bàn giữa hai quả cầu để làm gì hai cái quả cầu này nó giúp chúng ta là nó tạo từ trường dương và để chấn chặt lại ngôi nhà chúng ta và xua đuổi những cái từ trường xấu trong nhà ra khỏi nha và nó sẽ giúp nó sẽ thu hút công nhân tài nập cho chúng ta nhé rồi nó sẽ gắn kết gia đình ờ, vợ chồng gắn kết ờ, các thành viên trong gia đình sống hòa thuận hơn nhé rồi tiếp theo thì thằng thật ăn tím này có tác dụng đó là thu hút công dân tài nập về nhà ngoài cái công năng của nó thu hút công nhân tài độc ra nó còn trừ tà trừ bùa trừ yêu trừ ngải rất là tốt về công dụng này nhé tiếp theo nếu mà nó được nằm ở giữa hai quả cầu thì nó cực kỳ là vững chắc nó là một hang động vàng hang động giữ vàng cho chúng ta mà đã vững chắc rồi thì nó sẽ thu hút công dân tài độc về tiền tài về rất là nhiều thu hút tiền tài về rất là nhiều nhá, không bị nung lay tại vì nó được vững chắc rồi bị hai cái cái cái cái, cái quả cầu này nó làm trụ vững chắc cho nó rồi thì nó cứ điểm tựa đó rồi thì dĩ nhiên là cái tiền của nó vào mà khó ra lắm thu hút công nhân tài lộc giữ tiền của rất là rất là chắc tiền không thể ra nha. tiền của gia chủ là tiền gia chủ vào trong túi rồi là ra khó lắm nói các bạn nên nhớ là về vấn đề này nhá thì đó thì đó là đây là những vật phẩm mình chia sẻ luôn thì chúng ta mà có điều kiện hơn nữa thì chúng ta mua cái vật phẩm này càng to càng lớn kích cỡ càng lớn càng tốt giống như là cái trụ nhà trụ chính của nhà của các bạn á mà cái trụ cái trụ cái trụ cột nhà mà càng lớn thì dĩ nhiên cái ngôi nhà các bạn càng chắc càng vững thì dĩ nhiên nó cũng vậy thôi nó kích cỡ càng lớn thì nó cũng trụ càng chắc nó vững cho ngôi nhà ta càng chắc mà thu hút công nhân tài đọc về càng nhiều nhé yeah. các bạn cứ để ý đi trong các ngân hàng hoặc là các nhà đại gia tỷ phú người ta thường thường trưng bày những cái vật phẩm ở trong nhà tại vì sao gia tăng thêm sự may mắn cho gia chủ đó nó có ý nghĩa hết các bạn nhé nên là chúng ta nên là phải biết để chúng ta sử dụng cho nó hợp lý đó thì những vật phẩm này nó, nó sẽ có tác dụng là thu hút công nhân tài lộc của chúng ta trên chặt ngôi nhà của ta thu hút công nhân tài lộc nhé còn về hai cái phương án về trước là chỉ để chấn chặt để ngăn chặn thôi không tốt không xấu nhé mở cửa thêm cửa nữa thì cũng chỉ để là cân bằng ngôi nhà mà mà sử dụng cái miếng thảm trải nhà cũng để là cân bằng ngôi nhà không tốt mà cũng không xấu chỉ có thằng này hai thằng này có thể là thu hút công nhân là độc xua đuổi ta ma âm khí rất là tốt nhé tại vì là nó được trải qua bao nhiêu triệu hàng triệu năm hàng nghìn năm để nó hóa thật qua những thời tiết mưa gió núi lửa này nọ nó mới hình thành nên nó vẫn có thể hình thành nên những loại đá đẹp đá quý như thế này thì dĩ nhiên nó phải có sức mạnh gì đó thì nó mới có tồn tại đúng không thì đó nói như vậy thôi là các bạn hiểu rồi nhá tiếp theo mình chia sẻ luôn là cái cái tuổi của bạn là nữ ờ, tân sửu này 1961 này là Phật bản mệnh nhá Phật bản mệnh đó là hư không tạng Bồ Tát hư không tạng Bồ Tát thì các bạn ra cửa hàng đá phong thủy mua cho mình một Phật bản mệnh như thế này nhá đó rồi tiếp theo mình chia sẻ luôn thì đây là vòng phong thủy cái vòng phong thủy này, này các bạn nhé mua thêm cho mình một vòng phong thủy mà nhớ là mua đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 mà dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng nhé hoặc là mua những vòng những loại hoặc là mua những số hạt lẻ cũng cũng tốt không cần phải tính còn muốn đẹp nữa thì chúng ta mua tổng số đếm tổng số hạt của nó là bao nhiêu chia 4 dư một hoặc hai thì chúng ta sử dụng sinh não bệnh tử theo về luân hồi sinh não bệnh tử thì cung một là sinh cung hai là não một hai là tốt ok nhớ kỹ cho mình nhé trong về cái cái cái cái cái cái cái, video trước về về về về um, chia sẻ về tử vi mình cũng đã chia sẻ rồi nhé đó rồi thì các bạn nhớ là mua theo màu sắc phong thủy các bạn nhé mua thì bạn nữ này là, là mạng thổ này tân sửu nữ mạng 1961 là mạng thổ này thì các bạn nên là sử dụng là đỏ hồng tím vàng và màu đất thì tất cả vật phẩm này bạn có thể sử dụng được đây nó là màu hồng tím vàng nâu đất đó thì cái này rất là thích hợp với bạn rất là thích hợp với bạn với bạn nhé thì đó là thì còn um, cái thằng này này các bạn nhé thằng này nó không kiện nào chứ riêng thằng này thì nó chỉ có một màu này thôi đang màu tím màu màu màu trắng tím này màu ờ, thật âm tím này nó không kỵ cái mã mệnh nào chỉ có thằng này nó kỵ nhưng thằng này nó đủ màu sắc các bạn nhé xanh đỏ tím vàng hồng trắng nó đều có thì các bạn nên chọn màu sắc phong thủy theo bạn mệnh nhé mình chia sẻ ở ờ, clip nào về tuổi nào về mạng thổ hay kim hay là thủy thì mình đã chia sẻ màu sắc rồi nhé thì đó chúng ta nên để ý để mua theo đúng màu sắc của chúng ta thì nó sẽ mới tốt được nhé đúng màu sắc phong thủy thì nó mới tốt nhé thì đó thì hôm nay mình đã chia sẻ xong về vấn đề đó là hướng nhà xây hướng xây nhà theo hướng phong thủy của tuổi Tân Sửu 1961 của nữ mạng nha nằm đó nữ mạng nha thì đó thì đó là các bạn hãy xây nhà theo đúng hướng của mình nhé rồi là những vật phẩm này màu sắc phong thủy rồi là vật phẩm này để là chấn chặn ngôi nhà nha thì đó là chúc bạn và gia đình sẽ có được mua được một cái ngôi nhà như ý và nó sẽ thu hút được công nhân tài lộc và gắn kết gia đình những người thân trong gia đình với nhau nhé thì đó thì đó thì các bạn trong trong video mình đã, đã chia sẻ xong rồi đó các bạn nhé thì các bạn còn thấy mình còn ngầu Đấy, nếu ngầu thì đăng ký kênh chia sẻ gửi clip này cho mọi người cùng xem nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn á nhé rồi cảm ơn các bạn nhé